Rồi, em à, Tiến xin chào quý chị các bạn nhé Hôm nay em sẽ giải gỗ cầu thang à, phong thủy à, phòng khách cho các bạn này Vật liệu chúng ta gồm một cân dầu giả gỗ này Giả gỗ như vậy, em đã vẽ xong rồi. giờ một cái chổi các bạn nhé Tạo vân gỗ, rồi xin mời các bạn cùng xem và nhớ ủng hộ em Tiến nhé Giờ em đã vẽ một màu gỗ đây các bạn ơi Sẽ vẽ cao lên cho quý chị nhìn xem tốc độ này quý chị chưa nhìn thấy Quý chị chờ em chút nhé vẽ cái à, mức cửa đây quý chị nên vẽ xuống sau nhá ừ. vẽ đây rồi nhìn thấy không chúng ta tạo gỗ đây chúng ta làm vân này chúng ta làm vân vân vân sọc này các bạn nhé lúc mình kéo ngang thì chúng ta phải kéo ngang từ trên xuống dưới nên quý chị à, nhớ xem à, để ý cùng em nhé rồi điểm này sẽ tạo một cái mắt mắt sọc nữa nhé ở đây đi ở đây từ mặt tiền bạn sẽ có cái cảm giác hơn quý chị này ừ. cái vân của nó vân như này chúng ta phải kéo đúng vân của nó mới đi nhé chúng ta kéo dọc này được nhé không thể kéo như này được kéo này nó lệch màu đấy lệch vân nó không đúng là họ trước mắt họ cười họ nói là thằng thợ này không biết vẽ các bạn nhé nên tạo chi tiết cho quý chị các anh em nào biết công nghề thì hãy xem và cho em ý kiến nhé còn anh em nào muốn học hỏi thì à, comment dưới video làm sẽ để video trên video trên youtube trên facebook nhé mình chia sẻ cả youtube trên facebook nhưng quý chị nào à, có ý kiến gì thì à, cứ comment dưới video em sẽ à, trả lời cái lúc nhanh nhất rồi mà muốn nhanh nữa thì quý chị hãy inbox lên cho em nhé quý chị dưới video em có để link kết bạn facebook đó quý chị facebook gửi nhắn nhắn là muốn muốn kết bạn để giao lưu về sở hữu giải đá thì hãy comment em biết rồi để em phải đi làm nữa em không thời gian mà trả lời ngay cho ngay lập tức các bạn nhé thì đang làm em không, các bạn không nhìn em cũng chào được nữa. buổi tối về hoặc là buổi khác nào mình rảnh đấy em sẽ quay lại cái video em sẽ trả lời các bạn nhé tức là em thường ờ, nghe tư duy của em là em sẽ trả lời hết các comment nhé ai bình luận dưới video ấy, em sẽ trả lời hết anh em không tìm ờ, video đó sẽ, sẽ trả lời những thắc mắc của quý anh chị nhé cái màu sơn giả gỗ này thì em sẽ pha quý chị nhé không phải là có bán đâu mình phải pha quý chị thôi không, không, không có sẵn đấy mình tự pha nhưng mà quý anh chị ờ, nấu thì em sẽ ờ, sẽ pha giúp cho cũng được không sao sau đây em sẽ reset rồi em đã tạo phần trên rồi nhé phần dưới đây em sẽ bẻ cái máy xuống nên quý anh chị à, cố gắng à, xem cho em nhé vì cái thế giàn thì nó hơi khó thế thế là nó rộng xuống hơn em sẽ để kiểu kia là dễ hơn này. rồi thế thôi thì chị nhìn cái vân à, như vậy nhé nhìn cảm giác cái mắt tí tím này cái cùng với chị thấy cái mắt nó sẽ tạo cái à, điểm nhấn à, mạnh hơn ạ chúng ta phải theo đúng phân vân vân gỗ các bạn nhé thớ gỗ khi nào chúng ta phải định dạng nhưng mà tốt nhất là quý chị hãy định dạng trước nhà họ có một cái tủ hoặc một cái cửa chúng ta làm theo như vậy họ yêu cầu yêu cầu làm sớm thì à, màu à, màu nhạt thì chúng ta làm màu nhạt nhé còn họ yêu cầu màu đậm thì chúng ta làm màu đậm đơn giản thôi tôi chắc này chúng chị làm hai màu đi các em màu gỗ thì không không thức gỗ thì à, quý chị mới thì chưa đâu chưa pha được cái này thì em pha hay thì em pha máy là chuẩn quý chị pha tay sẽ lệch tay cái lưỡng có thiếu chúng ta mình đánh nên là ba máy thì em có mã số máy rồi em pha ra thì quý vị chỉ cần lấy à, màu và à, tạo vân thôi nhé nó quý vị cứ tận dụng tạo vân này được thành như thế nó cũng nhanh hơn không phải là không phải là không có cái gì nhá nó nhanh thôi ạ à. một chút là xong mà mặt đây là khoảng tầm 10 phút là được không chị nhá những mặt to không quan trọng nhưng còn cái mặt này giờ thì chúng ta kéo tự nhiên đấy nhé đừng có cho nhiều mắt các bạn nhé mắt nhiều không tốt ạ chúng ta kéo xin dọc thì xuyên xuyên vân gỗ một chút rồi. để em chờ em một chút rồi cái máy này nó bị đơ một chút đó thì à, quý anh chị thấy vân à, em đã chia sẻ cái vân dưới trần này thì quý anh chị đã thấy nó phải tự nhiên thực tế thôi nhé chứ không phải là em có hai kênh nhé con ý kiến và sơn giản cũng thời đá rất mong quý chị à, cùng đồng hành cùng hai kênh này kênh giả gỗ là em chuyên về giả gỗ nhé còn kênh kia thì em sẽ cho thỉnh thoảng cho ít à, video về giả gỗ thôi với à, chia sẻ cuộc sống à. cuộc sống hàng ngày của em chỗ em sinh sống ở đồng hới của mình hoặc là gọi cho em nhé em đọc số điện thoại lên cho quý chị à, biết nhé 0934 985 270 quý chị có nhu cầu thì mà không thì dưới video ấy, chị à cái à, dưới à, đường link mô tả có cũng có số của em đấy nhé 0934 quý chị nhé 985270 em vẽ xong rồi quý chị giờ em kết ra lớp dầu bóng cho quý chị luôn này đặt số điện thoại 0934 985 270 quý anh chị nhé đó em đưa góc độ nhất cho quý anh chị nhìn thấy cận cảnh luôn ngày xưa thì em chỉ cần trông chờ được như này để xem được như này em vẽ các bạn nhé ngày xưa thì làm gì có máy điện thoại đâu bọn em thời ngày xưa thì có ai có điện thoại 82, 81 là ngon lắm rồi 83 là ngon rồi quý chị nhé để cục gạch ấy. nó đồ bóng này em chia sẻ rồi là đồ bóng 2K đây, non 3 k đây các bạn nhé, cho cứng cho xanh thơm và là được tránh cái đường thì gì trước đấy thôi không tí là chúng ta quên vì hai cái mép nó đều dính nhau cả rất mong quý anh chị à, đồng hành cùng em à, Tony Tiến em sẽ chia sẻ review nhiều sản phẩm cho quý anh chị xem về sân nhà đẹp nhé em làm cả hai kênh em sẽ chia sẻ cùng hai kênh luôn quý anh Tony Tiến Sơn Đòn cách đấy là em biết tiền để du lịch cả du lịch nữa các bạn nhé còn à, tức là kênh Tony Tiến Sơn Đòn sẽ review tất cả về, sự kiện em à, hàng ngày của em em sẽ quay còn à, sơn à, đến à, sơn gỗ sơn đá thì em sẽ à, tuyên gỗ đá cho các bạn sân nhà đẹp nhé các bạn nhé này nó cũng nhanh thôi quý vị nó không mất thời gian nó không cũng quý vị xem đâu quý vị xem thì xem chi tiết từ đầu đến cuối thì quý vị sẽ hiểu được cái à, phương thức à, sơn gỗ sơn đá các bước cái phần tít phần à, sơn nót thì dễ rồi phần trà nhám thì dễ rồi quý vị anh em làm việc sơn tít thì rất nhanh biết ạ chia sẻ cho quý chị cách chậm nhất để quý chị à, hiểu biết về quy trình sơn à, gỗ đá giờ đá thì à, thường thường em có quay hoặc em làm một chút để anh em làm rồi. bây giờ đá giờ thì cũng dễ thì em chuyển hết cho anh em rồi nhé trước kia anh em cứ làm vì em cũng đang làm nghề vừa học thôi biết cái gì thì truyền cho anh em chứ không nên giống nghề như chị nhé nó hơi đen tí là chúng ta phải làm nó hết rồi nó bị à, cái à, bên này nó đập qua nó chỉnh lại cái màu bên đây cái đây nó hơi bị bạc bạc chút rồi chúng ta phải chỉnh lại xem cái gì khuyết điểm chỉnh lại nha đỡ rồi chuyển đỡ màu đi một chút rồi rồi cũng cuối video này em tôi đi tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé Xin quý anh chị xem và hãy à, tặng em Tiến à, một like ạ. À. Và anh chị em đã chưa bấm nút chuông, tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của em Tiến nha Em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. À.